mời các em cùng theo dõi lên bảng để thầy sẽ hướng dẫn chúng ta vẽ sơ đồ dây quấn dạng à, đồng khuôn à, phân tán đơn giản nha thì chúng ta vẫn có động cơ không đồng bộ một pha đừng nhớ là đây là động cơ không đồng bộ một pha nha người ta không biết như này có nghĩa là chúng ta biết chắc chắn rằng là động cơ không đồng bộ một pha sẽ lệch hai một dây quấn nó sẽ lệch nhau lại 90 độ được chưa rồi vẫn có z bằng 36 2 p bằng bằng 4 nha vẽ sơ đồ dây quấn dạng đồng khuôn phân tán đơn giản rồi thế thì đầu tiên chúng ta vẫn tính các cái thông số để vẽ cho sơ đồ nha. thì thông số thứ nhất là tô vẫn bằng là z chia 2 p bằng 36 trên 4 là 9 đánh trên 1 bước từ từ trên 1 như vậy ở đây tôi vẫn bằng 9 cho nên là vẫn là bộ số của 3 vẫn là bộ số của 3 cho nên chúng ta chỉ chọn là QA bằng hai lần QB thôi không chọn được QA lần ba lần QB hoặc là QA bằng QB được nha yeah. được chưa vậy thì QA này nó sẽ bằng là gì hai tô chia cho ba đó nó bằng là hai chín mười tám chia ba là sáu đánh trên bước cực trên một pha QB thì nó bằng là tô chia 3 tức là bằng 9 chia 3 là 3 đánh trên với cực đến một pha được không em rồi nhưng bây giờ để vẽ dạng đồng vuông phân tán đơn giản thì trên một mỗi một bước cực từ chúng ta lại chia nhóm bốn đây ra làm hai nhóm nhỏ nha vậy thì nhóm nhỏ một chúng ta lại phải căn cứ vào lúc này chúng ta căn cứ vào quy này nha, căn cứ vào quy ở đây quy a chúng ta có quy a nhỏ bán sáu là trắng n a1 bằng với n a2 tức là bằng qa chia 2 nha tức là bằng ba cạnh thái cực được chưa còn quy b ở đây chúng ta bằng ba là lẻ nhé do đó chúng ta có là N NQB nd một thì nó sẽ bằng QAB1 à, cộng với 1 chia cho 2 đúng không vậy là bằng bằng QB chứ bằng QB bằng là 3 cộng 1 là 4 chia 2 là 2 cạnh tác dụng rồi em làm D2 thì bằng cũng bằng Q, Q, QB trừ 1 chia cho 2 tức là bằng 3 trừ 1 là 2 chia 2 là một cạnh tay một được không em đó rồi alpha điện vẫn là là 180 chia tô tức là bằng 180 chia cho 9 bằng 21 điện rồi độ lệch giữa hai trục đối xứng delta z pha pha mình vẫn kia như vậy nó vẫn bằng đá 90 nhớ nhá ở đây là do là động cơ một pha cho nên nó chỉ bằng 90 thôi nhé được chưa còn nếu là động cơ ba pha thì khác à ba pha thì nó có tới hai ba công thức này ở đây cho động cơ một pha cho nó chỉ có một công thức duy nhất là 90 chia cho alpha điện tức là 4,5 cánh rồi sang bước thứ hai chúng ta vẫn đánh bước từ thôi cái này có phải không đủ quá hả rồi chúng ta lại căn cứ vào tô chúng ta chia bước từ ra đây là tô một câu bốn đó bốn mươi từ hai bên bốn cho nên chúng ta có bốn mươi từ rồi căn cứ vào QA và QB này à, QA bằng 6 QB bằng 3 1 2 3 4 5 6 hết quy A tới quy B bằng 3 mình vẽ màu đỏ nha một rồi hết bước từ từ thứ nhất tới bước từ thứ hai thứ ba thứ tư giống như bước từ thứ nhất cho nên thầy vẽ nhanh đó được chưa thì lấy nhóm nhỏ ở bước từ thứ nhất liên kết với nhóm nhỏ ở bước từ thứ thứ hai ở đây chúng ta chia ra làm hai mỗi một nhóm nhỏ là bằng ba như vậy cái này ba ba cạnh tác dụng này sẽ chia ra về một nhóm nhỏ thứ nhất về bên trái ba cạnh tác dụng này chia nhóm nhỏ thứ hai về bên phải cho nên chúng ta bắt đầu từ bốn à rồi cũng tương tự như vậy thành lập dạng đồng khuôn lấy nhóm nhỏ thứ kết với nhóm nhỏ thứ hai phân tán chia ra làm hai nha rồi đó nhưng mà đây đầu vào thì đây là đầu ra là gắn mối tương tự như vậy à, bước vào từ thứ hai liên kết bước từ thứ ba đây là vào thế là đầu a này tính vào đây <coughs> được chưa đầu b này Đây C Rồi thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta đã hình thành trong các nhóm mối của pha A. Như vậy tổng số nhóm mối này 1 2 3 4 nhóm mối. Như vậy tổng số nhóm mối của chúng ta luôn luôn bằng bằng P. P chúng ta bằng bằng 4. Đúng không? Tổng số nhóm mối bằng 4 vậy thì bằng hai bằng 2 b vậy thì bằng 2 b chúng ta sử dụng các đấu cực cực thật nghe cực thật đấu là cuối cuối đầu đầu cuối đầu đầu đây cuối đây này là đi từ rãnh số 30 là đi từ rãnh số 3 vậy thì đầu này nó ra là đầu x đây là đầu a này được chưa đó như vậy thôi các em lưu ý nhớ là vẽ các đường thẳng này nó phải song song thì nhìn sơ đồ nó mới đẹp nhá thứ hai là không vẽ chồng lên con số nha không vẽ chồng lên con số bởi vì số đại diện số lãnh vẽ chồng lên chúng ta đến lúc mà chúng ta lọc đưa dây vào đánh là chúng ta không biết là dãy số mấy cái thứ ba là các đường liên kết giữa các nhóm mũi dây này này người ta gọi là đầu chuyển tiếp các ờ, mũi dây á, các cái nhóm mũi dây á là chúng ta vẽ nó phải song song ở bên dưới này nó phải song song phải bằng nhau nhé bằng nhau thì chúng ta nhìn cái sơ đồ nó mới cân xứng nó mới đẹp được em hiểu không đó rồi trục đối xứng của pha A nằm đâu thì cái nhóm đầu tiên của pha A này bắt đầu từ 4 nha nó bắt đầu từ 4 này và là kết thúc ở 10 12 vậy thì chia cái nhóm này ra làm hai phần bằng nhau là trục đối xứng đó 4 đến 12 vậy thì nằm đây trục đối xứng A nó nằm ngay tại dãy số 8 nha còn là trục đối xứng A trục đối xứng nó nằm ở dãy số 8 và trục đối xứng của pha A nằm dãy số 8 vậy thì trục đối xứng pha B cách trục đối xứng pha A là bốn đánh và trục đối xứng pha B nằm đâu một đánh hai đánh ba đánh bốn đánh nửa đánh nằm đây đúng một đánh hai đánh ba đánh bốn đánh nửa đánh nằm đây như vậy trục đối xứng B nằm giữa 12 và 13 này trục đối xứng B trục đối xứng nó nằm giữa 12 và 13 bởi vì nó nửa rãnh 4,5 đánh nè mà đây là trục ảo thôi cho nên là gì nó nằm đâu kệ đó chủ yếu để mục đích để chúng ta vẽ sơ đồ thôi nha như vậy trục đối xứng của pha B trục đối xứng pha B nó chưa chia cái nhóm pha B này ra làm hai phần bằng bằng nhau thì đương nhiên là gì mà ở đây chúng ta căn cứ vào pha B này hai một nhá vậy thì giờ đây giờ đây này đây là đầu b chúng ta cũng chia làm hai phần làm phần thứ nhất là hai phần thứ hai là một rồi đầu là một ra còn nhóm mối đấy được chưa Nên đây là D Thì đấy là D này các bạn Rồi, xong bài đáp Và chúng ta cũng liên kết giống như pha A thôi Cuối Nó mới cuối Đầu Nó mới đầu Cuối này Nó mới cuối này từ chân số dãnh số 35 này là đi về dãnh số 7 rồi đầu này nó xuất ra là đầu y rồi xong em được chưa rồi chúng ta cũng đánh số từ vào đây là nhóm đối số 1 nhóm thứ hai rồi như vậy là thầy vừa mới hướng dẫn chúng ta xong cái sơ đồ dây cuốn động cơ công cụ một pha dạng đồng khuôn phân tán đơn giản đấy các bạn có z bằng 36 hp 4 này đó Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích Hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem và đừng quên ấn nút like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!